à, nhân tiện à, gặp Mao Ca thần tượng của tất cả anh em chúng ta đấy thì à, cũng thay mặt anh em hỏi à, Cường à, em có thể à, chia sẻ ba bí quyết đi nào để được thành công trên YouTube được như Tam Mao TV. Nếu mà để mà làm YouTube bây giờ thì một là phải có một cái gì nó đặc biệt một chút mao đệ cũng khá là đặc biệt mọi người đã quay trở lại với TV Mình nắm à, vững uh, kiến thức ừ, YouTube là cái thứ hai Thứ ba nữa là phải có may mắn nữa anh ạ nhưng mà nhưng mà có một cái như này này anh nghĩ là có một cái như này mà gọi là kể cả em không có gì đặc biệt thì em cũng sẽ rất thành công này có một cái như này này anh nghĩ là có một cái như này mà gọi là kể cả em không có gì đặc biệt thì em cũng sẽ rất thành công này em rất là chính mình đấy chẳng hạn như đấy lên sóng cái áo ba lỗ này là cái thương hiệu của nhãn hiệu là Tamao TV nhưng mà thương hiệu là cái đầu rồi cái quần áo đồ các kiểu em rất là chính mình cái đấy thì tiếng anh là gọi là charisma ấy. cái đấy là cái gọi là cái mấu chốt để gọi là trở thành một kênh lớn hay không là đó tất nhiên là người ta có thể thành công có thể view lên rồi view xuống này nọ nhưng mà thành công hay không là phải có phải có thân thái ấy thì cái đấy là em tự nhiên có như thế hay là em rèn luyện hay là như thế nào làm sao để có được cái đấy cũng ờ, nói chung là mới đầu thì cũng ngại ngại nhưng mà sau dần dần thì mình làm ấy quen Thế là quen bây giờ à? quen mặc áo lỗ rồi quần đi đâu cũng thế suốt ngày <laughs> Việc là chính mình đúng không? Dép rồi đi ăn cỗ đi xong rồi đi chân đất về <laughs> đấy như anh chẳng hạn như anh anh ở trên sóng là tươi cười vui vẻ như này thôi nhưng mà ra ngoài á đứa nào vâng. tao lao à. chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi nhưng mà anh thấy em đấy lên sóng rất là chính mình hay là anh gặp em ở ngoài rồi cũng thế tam mau ở ngoài đời cũng giống như trên tivi thôi <laughs> vợ vâng, em cũng thế anh em nha nhớ nha đấy bài thứ nhất mình nên tạo ra một cái gì đặc biệt cho mình này thứ hai là phải có kiến thức về về youtube phải hiểu về cái hệ thống phân phối nội dung của youtube thứ ba là có một chút may mắn một cái mấu chốt cũng khá là quan trọng là phải là chính mình phải là chính mình như thế thì mới đường mới bền bỉ lâu dài càng làm mình mới gọi là gì càng có năng lượng càng có có cảm hứng được đúng không? mình làm nghề sáng tạo mà